Thay vì bực dọc, tức giận, tại sao bạn không lấy đó là cơ hội để làm một việc gì đó mới, xem đó là cách để bạn thưởng thức cuộc sống này khi không có người ấy ở bên. Trong tuần này bạn có xu hướng muốn bộc lộ mọi suy nghĩ, cảm xúc của mình, thay vì giấu giếm chúng trong lòng và chịu đựng một mình. Cũng nhờ vậy mà bạn trở nên gần gũi hơn với mọi người, nhất là gia đình của bạn hiểu và thông cảm cho những vấn đề của bạn hơn. Vận trình tuần mới có nhiều thăng trầm, có thời điểm khó khăn nhưng bạn bằng bản lĩnh của mình đã có thể vượt qua. Thực thần xuất hiện cuối tuần mang tới cơ hội gặp gỡ, giao lưu với một bữa tiệc nhỏ với bạn bè, người thân. Tránh việc mua sắm những món đồ nhỏ chỉ vì lời quảng cáo quá hay ho hoặc bạn hào hứng vì lời khen của ai đó về một món đồ. Bạn sẽ có được niềm vui nhất thời nhưng ảnh hưởng tới khoản tiết kiệm hiện tại. 2. Tử vi tuổi Sửu trực giác sẽ mách bảo những thông điệp giá trị, thế nên hãy bình tĩnh để lắng nghe những gì bạn được mách bảo thay vì vội vã lo lắng, căng thẳng. Đây cũng là một tuần con giáp tuổi sửu cảm thấy dễ chịu khi được bày tỏ mọi suy nghĩ trong lòng mình, thay vì để chúng là một rào cản khiến bạn thiếu đi sự thoải mái và tự tin. Tuần này thực sự là thời gian mà bạn có thể tạo dấu ấn mạnh mẽ với những người khác giới, họ bị thu hút bởi bạn, quan tâm đến bạn và không thể rời mắt khỏi bạn. Tuy nhiên những cặp đôi đang có gia đình thì đừng nghỉ lại vào sự chiều chuộng của đối phương mà trở nên lười biếng, thiếu nỗ lực để hoàn thành những công việc của mình nhé. Vận trình tuần này dự báo con giáp tuổi sửu gặp khá nhiều điều khó chịu, nhất là tác động tiêu cực của thương quan vào giữa tuần khiến tâm trí của bạn thường xuyên mệt mỏi, không thể nào tập trung. Hãy đừng để ý kiến người ngoài tác động tới bạn quá nhiều. Ảnh hưởng của sao ngũ quỷ nên một số việc khó thành, dễ có sai sót. Nhưng đừng xem đó là tất cả, đó đơn giản là bài học kinh nghiệm bạn cần bước qua trên con đường tới thành công mà thôi. 3. Tử vi tuổi dần Tuổi dần đang nhận thấy một số dấu hiệu lạ khiến bạn có sự nghi ngờ nhất định về người ấy nhưng bạn ngại ngùng không dám nói ra. Có thể bạn buồn đấy nhưng hãy tìm cách cải thiện tình cảm, sự kết nối với họ hơn là gặng hỏi những câu vô lý, phiền phức làm họ khó chịu. Dù hôm nay là tuần đầu tiên của tháng mới, tuy nhiên bạn vẫn rất hối hả, bận bịu với những nhiệm vụ được giao. Đây cũng là lúc mà bạn được khuyên không nên đặt quá nhiều kỳ vọng, trông chờ, nếu không bạn sẽ dễ rơi vào cảm giác thất vọng và chán nản đấy nhé tuần mới tuy có khó khăn nhưng con giáp thường xuyên được hỗ trợ, giúp sức và may mắn là cuối tuần sẽ có chính tài mang tới tiền bạc. Bạn có cảm giác mình đã được bù đắp cho những vấn đề xảy ra trong tuần. Nhờ đó bạn có thêm động lực chuẩn bị cho tuần mới. Trong tuần này, con giáp tuổi dần hãy cứ tập trung vì việc to hay nhỏ cũng đều có cách giải quyết phù hợp khi bạn đánh giá đúng tình hình, nhờ đó bạn tìm được người phù hợp để hỗ trợ mình. 4. Tử vi tuổi mão bạn từng thắp sáng hy vọng thì tuần này lại cảm thấy thất vọng về ai đó, tuổi mão hãy bình tĩnh, trong thời gian tìm hiểu là lúc bạn chọn lọc và loại bỏ mà. Những cặp vợ chồng trẻ thời gian này cũng dễ có những bất đồng quan điểm và lối sống khi mới về ở chung. Bói tử vi 12 con giáp, tuần mới tuy vui khi những bận rộn đã tạm qua đi, đây là thời gian để bạn có thể thực sự thư giãn một chút. Hãy ở bên những người thân trong gia đình, bạn bè, và đừng quá bận lòng vì những gì mà bạn chưa dàn xếp ổn thỏa nhé việc có thể sẽ được sống tốt hơn vào tuần tới. Tỷ kiến xuất hiện đầu tuần khiến bạn cảm thấy khó xử nhưng ngay sau đó chính bạn là người đã xoay chuyển tình thế. Nhờ đó mà mọi việc đã đi theo kế hoạch, sức khỏe càng về cuối tuần càng được cải thiện. Ảnh hưởng của dịch mã nên có thể thấy tuần này bạn di chuyển, đi lại nhiều hơn thường lệ. Với thời tiết này, khi đi đâu bạn nên đeo kính dâm, mặc đồ chống nắng và không quên bôi kem chống nắng nữa nhé. 5. Tử vi tuổi thìn Vận trình tình cảm của con giáp tuổi thìn khởi sắc, nhất là người độc thân đang gia tăng các buổi gặp gỡ, hứa hẹn sẽ có tình yêu chớm nở trong thời gian này. Ngoài ra, những ai đã có đôi có cặp thì đây chính là cơ hội để bạn giải tỏa những khúc mắc trong một mối quan hệ nào đó đấy. Tuần mới đánh dấu bước khởi đầu nào đó rất thú vị dành cho con giáp tuổi thìn, bạn có xu hướng cởi mở lòng mình, thoải mái với những người thân yêu, tuy nhiên lại trở nên ngại ngần khi tương tác với những người mới, Hãy vui vẻ gặp gỡ vì đó có thể là cơ hội làm ăn có lợi cho bạn đấy. Nhờ sức lan tỏa của sao Thái Dương mà khó khăn nào cũng được tháo gỡ trong tuần này. Nếu có những việc cũ trước đây chưa xong bạn có thể xử lý nhanh chóng với sự hỗ trợ của một người nào đó. Kiếp tài là điểm báo không tốt những ngày giữa tuần của bản mệnh, thế nhưng con giáp tuổi thìn hãy cứ bình tĩnh. Việc này tuy bất lợi nhưng giúp bạn nhận ra ai là người tốt, ai là kẻ xấu vì lâu nay bạn quá dễ dàng tin tưởng họ. 6. Tử vi tuổi tỵ Tình yêu qua đi cũng giúp bạn học hỏi được kha khá một số điều mà, con giáp tuổi tỵ đừng suy nghĩ quá tiêu cực. Chính bạn đang thay đổi từng chút từ khi bắt đầu một tình yêu cho đến khi kết thúc. Đừng đòi hỏi những điều xưa cũ mà hãy dũng cảm học cách thích nghi, xây dựng con người mới theo hướng bạn mong muốn. Đừng để những nỗi sợ hãi mơ hồ ám ảnh con giáp tuổi tỵ và khiến bạn đánh mất cơ hội của chính mình trong tuần này. Có lẽ bạn sẽ phải mất một chút thời gian để có thể làm sáng tỏ mọi vấn đề, tuy nhiên trong lúc đó thì đừng vội hoảng hốt, lo âu nhé. Nửa đầu tuần của con giáp tuổi tỵ khá khó khăn trong chuyện tình cảm cũng như công việc, thế nhưng sau đó đã có thiên ấn hỗ trợ để giúp cho công việc trở nên suôn sẻ hơn, vì thế, đừng lo lắng và nghĩ ngợi quá nhiều. Sao thái tuế nhắc nhở bạn phải cẩn trọng trong công việc, nhất là những ngày đầu tuần nên quan tâm hơn tới giấy tờ, khi chuyển khoản phải nhìn đi nhìn lại, kiểm tra xem đúng con số, tên người chưa, 7. Tử vi tuổi ngọ Dù người ấy có thể là người phạm lỗi, nhưng nếu chăm chăm nhìn vào đó, con giáp tuổi ngọ sẽ là người chịu đau khổ dù mình không là người gây ra. Hãy xem nhẹ chuyện đó, bỏ qua cho nhau nếu có thể vì đôi lần bạn cũng phạm lỗi cơ mà. Nếu con giáp tuổi ngọ đang cảm thấy chưa thực sự sẵn sàng với một công việc nào đó thì cũng đừng để bản thân bị thúc giục, đòi hỏi từ những người xung quanh. Đây là giai đoạn nhạy cảm lạ thường, vì thế bạn sẽ không thích hợp với bất cứ sự hối thúc nào đâu. Nếu con giáp tuổi ngọ đang cảm thấy chưa thực sự sẵn sàng với một công việc nào đó thì cũng đừng để bản thân bị thúc giục, đòi hỏi từ những người xung quanh. Đây là giai đoạn nhạy cảm lạ thường, vì thế bạn sẽ không thích hợp với bất cứ sự hối thúc nào đâu. Vận trình tuần mới của con giáp tuổi ngọ có thể thấy bạn gặp rắc rối trong công việc cho đến mối quan hệ nửa đầu tuần cho đến khi có thiên ấn, giúp sức để hồi phục tinh thần làm việc. Nhờ đó mà một số tồn động lúc này cũng đã được giải quyết. 8. Tử vi tuổi mùi theo tử vi tuần mới này, tuần này mang lại cho con giáp tuổi mùi nhiều lợi thế, bạn hãy tự tin rằng bạn là một người tài năng, nhiều ưu điểm. Thế nhưng đừng nên quá cao ngạo, hãy cố gắng điều chỉnh những hành xử của mình sao cho khéo léo hơn để tránh cho những người xung quanh ác cảm nhé. Tuần này là của các mối quan hệ, các tương tác xã hội, những cuộc gặp gỡ những người bạn mới, đây thực sự là một ngày ngày may mắn với người độc thân, vì thế đừng bỏ lỡ cơ hội để có thể giới thiệu mình với tất cả một cách thật tích cực nhé. Những cặp đôi cũng đang trải qua giai đoạn khá hạnh phúc. Thiên cầu dự báo sức khỏe của con giáp tuổi mùi lúc này không được tốt, có thể vì bạn thường xuyên thức khuya nên buổi ngày thường mỏi mệt vì thiếu ngủ. Ngoài ra, bạn nên quan tâm đến đồ ăn phù hợp cho mùa hè, đừng thích gì ăn nấy, Thiên tài mang tới niềm vui liên quan tới tiền bạc cho bản mệnh trong những ngày đầu tuần, thế nhưng ngay sau đó bạn phải đối mặt với khá nhiều rắc rối ngoài mong đợi. Lúc này không nên đổ lỗi cho ai cả, bạn phải bình tĩnh để xử lý đến cùng mới thôi. 9. Tử vi tuổi thân Xem tử vi 2021, tuần mới khá ổn thỏa đối với con giáp tuổi thân, nhưng có thể thấy lúc này bạn vô cùng bận rộn, thế nên bạn sẽ cần phải ủy thác một số công việc cho những người khác. Dù bạn tin họ hay không, quý mến họ hay không, Phân chia công việc là một nhiệm vụ quan trọng và cần thiết ngày hôm nay đấy. Đừng quá buồn vì chuyện tình cảm hiện tại, có khi mục đích của cuộc đời bạn sẽ được làm sáng tỏ sau khi rơi vào hoang mang vì sự thiếu vắng một nửa quen thuộc. Không có người dựa dẫm đồng nghĩa với việc bạn phải tự nâng cao năng lực và can đảm tìm kiếm chính mình trên chặng đường mới. Thiên tài mang tới niềm vui về tài chính, có tài lộc ghé thăm con giáp tuổi thân vào ngày đầu tuần, Thế nhưng niềm vui trong thực sự trọn vẹn cho lắm khi cuối tuần bạn vướng vào một số điều khó chịu như gặp thị phi, mất tiền hoặc sức khỏe bị giảm sút. Có thể ai đó khi nhìn thấy bạn có tiền, có lợi thế thì họ cho rằng bạn gặp may, thực ra họ đã không biết rằng bạn đã cố gắng, nỗ lực đến nhường nào. Đừng nghe lời bàn ra, tán vào mà nản chí, hãy vững tin bước tiếp con đường mình đã chọn. 10. Tử vi tuổi dậu nếu tuần này giữa bạn và người ấy có chút mâu thuẫn thì con giáp tuổi dậu đừng vội vàng đổ lỗi tất cả là do người ta. Hãy nhìn lại chính mình và chỉnh sửa, đó là liều thuốc giúp bạn nhìn nhận đúng, rõ sự việc và nhanh chóng hồi phục được sự tin yêu. Tuần mới được con giáp tuổi dậu lo lắng chu toàn mọi việc nên cuộc sống lúc này khá bình ổn, sức khỏe lúc này cũng đã tốt hơn trước rất nhiều. Nhất là người mới ốm dậy rất nhanh hồi phục, bạn chú ý ăn nhiều đồ bổ máu sẽ tốt hơn cho bạn trong giai đoạn này. Giữa tuần con giáp tuổi dậu phải cẩn trọng với tác động xấu của thương quan, nếu bạn không thể vượt qua được thì cuối tuần này khá khó khăn đây. Bạn phải chịu được áp lực thì mới hạn chế được sai lầm đáng tiếc có thể xảy ra. Sao bạch hổ dự báo bản mệnh có vấn đề về sức khỏe mà bạn không nhận ra hoặc thời gian này bạn tốn khá nhiều thời gian, công sức để chăm người nhà đang bị ốm. Phải biết chăm sóc bản thân mình nữa bạn nhé. 11. Tử vi tuổi tuất Tuần mới mang tới những hy vọng, niềm vui mới cho con giáp tuổi tuất, có thể ai đó đang truyền cảm hứng cho bạn thực hiện một số nhiệm vụ đang dở dang. Dù bạn không trông mong quá nhiều nhưng làm việc với niềm yêu thích sẽ đưa bạn tới những giới hạn mới. Hôm nay người ấy mang lại bất ngờ thú vị cho bạn, hai người yêu nhau hơn nhờ sự bao dung, tha thứ vì thấu hiểu, việc tha thứ là biết cách nhìn nhận sai lầm nhưng không để nó trở thành vật cản để nặng tâm can hai người. Ngày đầu tuần chưa kịp vui thì ngay sau đó những ngày giữa tuần con giáp tuổi tuất đã phải đối mặt với không ít khó khăn, thậm chí là bị trộm tiền, mất niềm tin, công việc có sai sót. Đừng để sự chủ quan làm hại bạn. Có thể thấy thời gian này bạn tin người quá, vì có thể đó là người thân và người này đang ngấm ngầm hại bạn. Hãy tránh xa những người ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc đời của bạn và chỉ nên ở gần những người sống tích cực mà thôi. 12. Tử vi tuổi hợi tuần mới đáng mong chờ đang tới, con giáp tuổi hợi hãy đón nhận bằng tâm lý vô tư, thoải mái. Thực tế là có người giúp bạn mà không bằng danh lợi hay muốn được đền đáp, hãy thể hiện sự cảm ơn và trân trọng cơ hội này. Nếu bạn vẫn tiếp tục thiếu niềm tin trong tình yêu, hãy nói chuyện với người có suy nghĩ tích cực, có thể là bạn bè, gia đình hay chuyên gia cũng sẽ giúp bạn xây dựng lại và có cái nhìn bình tĩnh về mối quan hệ, cũng như mang đến những trải nghiệm ý nghĩa. Với suy nghĩ sắp có tiền rồi nên bạn ra sức mua sắm thả ga,